Và cụ thể thì thầy và các em chúng ta chuyển sang một số ví dụ sau đây. Ví dụ thứ nhất là thực hiện phép tính. A 12 x 4. Đây chúng ta có nhé. Ví dụ 1 này. Chúng ta có là 12 x 4. Đây là nhân hai số nguyên dương thì chúng ta như, thực hiện như phép tính nhân hai số tự nhiên thì 12 x 4 của chúng ta là bằng 48 rồi. Rồi ok, câu B nào. Âm 21 nhân trừ 7 thì âm 21 của thầy nhân với trừ 7 tức là bằng tích của hai trị tuyệt đối của chúng tức là bằng trị tuyệt đối của âm 21 nhân với trị tuyệt đối của trừ 7 mà trị tuyệt đối của âm 21 tức là 21 trị tuyệt đối của trừ 7 tức là 7 tức là thầy có 21 nhân với 7 và bằng 147 được chưa tiếp theo này chúng ta có âm 23 nhân 0 chúng ta đã biết rằng là tất cả các số nguyên mà nhân với 0 thì đều bằng 0 hết cho chúng ta có đơn giản như sau là âm 23 của thầy nhân với 0 thì bằng 0. Và âm 25 nhân với trừ 8 cũng tương tự, tức là D. Đây là âm 25 mà nhân với trừ 8 thì bằng trị tuyệt đối của trừ 25 nhân với trị tuyệt đối của trừ 8 tức bằng 25 nhân với 8 và 25 nhân 8 của chúng ta là bằng 200. Được chưa? Đó. Vậy là rất đơn giản đi thầy và cùng các em chúng ta giải quyết xong ví dụ một đó